lệ tam cung thỉnh mời thái tử đệ tam phi phương diệt màu dòng nhàn khác thường bốn phương uy ra chấp chính kỷ cương cầm cân nảy mực sửa sang y cõi đời chân long ngài cầm quyền thay chúa phép mi màu quan tôi tôi tôi linh lệnh truyền thủy bộ chư dinh chỉnh tề đại giáp đi chơi miền trần gian ơi gần xa kính vai ngựa cảnh bông lại ngựa cảnh bông lại câu thơ thần ngũ độc hoàn thai chén rượu thanh cờ tiên dòng dài yên ngày khánh hà yên mở trường sinh yên mở trường sinh bày bán bán khắp hết thiên đình sân đan quê tiêu theo nhạc vũ ngọc nữ tiên phi tòa lãnh giang phượng múa nghề quỳ trên ni bảo điện ni thiên nhan chỉ xích bao phen quan tâm phù rực lửa hồng sông pha trăm trần dạ trình sang biên doanh ngân lai lang đôi vầng hồng đôi vầng hồng soi dạng chốn nam minh. người con mua thủy quốc động đinh đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rồng ôm vẹn thung súng hoa mạc bẩm sinh thành tư chất dung nhan cung thỉnh mời thái tử đệ tam phi phương diện mạo song nhan đẹp khác thường thành câu đối nơi thiên đình thủy phù chân nam ninh quy đủ bốn năm phương khi người ra chấp chính kỳ cương cầm cân này mực sửa sang cõi đời màu quan tôi tú tối linh lệnh truyền thì bộ chư dinh chỉnh tề đại giáp rơi miền trần gian mái thuyền nan mái thuyền nan nối dòng xích lịch bốn năm phương có phen tuần cũ sông thương trở về tỉnh bắc qua giang lục đầu có phen chơi có phen chơi sông cầu sông hát xuống thác vui chơi có khen nhi vào lạch ra khơi sai quân đốn gỗ xoan đào trò hoa xem phong cảnh mọi nơi qua hàng anh vũ sang trời nước người. dọc ngang tuần lành là nơi quan đi về dài giang khê dài giang khê lên ngàn xuống biển lành giang từ quý địa danh làm đền thờ quan năng long môn hộ phục thạch bàn rất uy nghi hoa tức thì ra lâu đài điện khác dâng nước về thoái quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly đồng dân nước phép thì có ai đang qua đại giang qua đại giang sông thao sông cả trở ra về đóng ngã ba tranh, dương ca đàn hát tập tành khi ngâm phú lục đàn tranh chơi bời tan tiệc rồi ờ, về nơi thủy phú dòng cần đài y mũ quỷ ơi tâu dăm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phủ ra chầu đức mẫu vương xe loan thánh giá hồi